Và đang uh, xin chào bạn Sau đây đang uh, xin giới thiệu các bạn uh, ờ, lưỡi câu tứ mắc lai uh, Size 12 uh, Chỉ dưới Đấy. Ừ, dáng vào lưỡi này Đó, Dáng mắc lai buộc rất đẹp buộc uh, giấu tay đấy các bạn phủ một lớp keo đây có tác dụng ờ, chống lật đấy các bạn dáng vào lưỡi đây ba cạnh với ờ, mài ba cạnh thì nó giống như cái ờ, hái này là rất sắc rách thịt ngay đấy đập dẹp rất cứng không ngoại các bạn đấy, đập dẹp rồi thép tròn trong đập dẹp cần bạn uh, ờ, trọng lượng lưỡi này trọng lượng một lưỡi 14 gram 15 gram đánh ờ, bây giờ các bạn đánh nước sâu xa bờ tay cứng đo ờ, đường kính tay cước các bạn một ly rưỡi các bạn một đi rưỡi ờ, đường kính của đây kẹp đường kính của lưỡi đây đường ừ, thép lưỡi đây một ly rưỡi ly 8 thì đấy ly 8 đấy là đập dẹp rồi ạ dáng rất đẹp rất thích cái dáng này các bạn vừa rồi Hải đang à, phát sinh đã giới thiệu các bạn à, tứ mắc lai 12 size size 12 Hải đang uh, ờ, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing